Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 năm 2023. Như quý biết, đây là những ngày giao dịch cuối cùng trước khi chúng ta bước vào kỳ nghỉ lễ rất là dài 5 ngày, kéo dài từ ngày 29 cho đến ngày mùng 3 tháng 5. À, như vậy thì chúng ta có thể hiểu được là tâm lý thị trường hiện nay đang khá là thận trọng bởi vì trước một kỳ lễ nghỉ lễ dài, bên cạnh đó thì chúng ta biết cái giai đoạn là từ ngày 25 cho đến ngày mùng 10 tháng 5 thì thông thường là các doanh nghiệp đa phần các doanh nghiệp sẽ công bố báo cáo tài chính vào cái thời gian đó và trong 5 ngày ờ, chúng ta nghỉ lễ thì trong đó có 3 phiên giao dịch thứ hai thứ ba thứ tư chúng ta nghỉ thì nó có thể có những cái diễn biến uh, gì đó trên thế giới nếu nó xảy ra do vậy tâm lý đa phần người đầu tư sẽ là đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ mang tâm lý là thận trọng tức là bán một phần hoặc bán phần lớn danh mục để chuyển trạng thái sang cầm tiền. Vì chúng ta biết đa phần nhà đầu tư nhỏ lẻ thì là nhà đầu tư là theo trường phái là đầu cơ ngắn hạn, thường là chất đinh T cộng, T2, T3, T5, T10 chứ ít khi có cái view là cầm hàng theo cơ số là tính bằng tháng, tính bằng năm thì gần như số đấy rất là hiếm. Do vậy là trước những kỳ nghỉ lễ dài thì thông thường nhà đầu tư nhỏ lẻ hay có tâm lý là ăn chắc mặc bền tức là cầm tiền mặt sau đó là chờ qua lễ nếu không có diễn biến gì bất thường thì lại nhập cuộc trở lại đây cũng là một phần lý do rất là lớn à, thì diễn biến là 6 phiên trở lại đây thì chúng ta biết là thanh khoản thị trường đột ngột là giảm xuống khá là mạnh mỗi phiên giao dịch có chưa đến 500 triệu cổ phiếu được trao tay và giá trị giao dịch thì rơi xuống mức dưới 10.000 tỷ 7 đến 8.000 là chính trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật uh, à, VNDAX và chỉ số chứng khoán Mỹ trong đó đại diện là phân tích chỉ số chứng khoán ờ, Mỹ, chỉ số chứng khoán thế giới thì đại diện là chỉ số chứng khoán Mỹ thì tôi sẽ điểm qua những thông tin ảnh hưởng đến thị trường tuần qua và những thông tin sẽ ảnh hưởng đến thị trường tuần tới. Xét về thông tin, tuần qua ở Việt Nam thì ờ, có một số thông tin khá là đáng chú ý. Trong đó, cái thông tin đáng chú ý nhất tuần qua à, chính là thông tin về cái ngân hàng nhà nước đưa ra cái dự thảo thông tư về cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ và gỡ khó cho doanh nghiệp chúng ta biết là sau cái quý 1 GDP của chúng ta tăng trưởng rất là thấp à, trong 10 năm trở lại đây à, khi mà không có sự ảnh hưởng của dịch Covid thì chính phủ của chúng ta rất là quyết tâm bắt tay vào tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đặc biệt là Tâm điểm chính là cục máu đông về bất động sản thì chúng ta biết ngoài cái việc là nghị định 08 sửa đổi của nghị định 65 về việc là đáo hạn ban hành các cái quy chế gỡ rối cho trái phiếu, chính phủ cũng thúc đẩy đầu tư công. Bên cạnh đó thì ờ, việc bốn ngân hàng thương mại lớn đưa ra gói hỗ trợ lãi suất giảm 2% so với lãi suất thương mại đối với ờ, các đối tượng mua nhà xã hội và đặc biệt cái thông tin rất là quan trọng tuần qua nó chính là cái ờ, dự thảo của ngân hàng nhà nước về liên quan đến việc cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ và giữ hứa chó cho doanh nghiệp thực ra nếu mà xét trong tình ờ, cảnh hiện nay về bức tranh vĩ mô cũng như sự khó khăn của doanh nghiệp thì điều này là rất cần thiết nhưng xét về dài hạn thì rất có thể chúng ta sẽ có những cái hậu quả khôn lường nếu cái ờ, thông tư này ra mà nó được sử dụng không đúng mục đích Tức là chúng ta biết là thông tư này mục đích cuối cùng là muốn tạo ra lưu thông ra dòng tiền và thứ hai là chủ yếu đối với thông tư này là điều kiện là gỡ khó cho những doanh nghiệp mà do điều kiện kinh tế à, ví dụ như là ảnh hưởng của dịch bệnh covid hoặc là ảnh hưởng về việc là thu hẹp à, sản xuất hoặc là thiếu vắng đơn hàng ở một thời điểm nhất thời thì có thể là được giữ nguyên nhóm nợ và tháo gỡ cơ cấu nhưng tôi không loại trừ khả năng sau khi thông tư này được thông qua thì nó sẽ bị trục lợi và có những doanh nghiệp nó không nằm trong yếu tố mùa vụ hoặc là diễn biến nhất thời mà vẫn được ừ, bằng một cách nào đó được các bên chủ thể trong đó có là ngân hàng có chủ ờ, doanh nghiệp và các bên thứ ba liên quan có thể là lách luật thì cái này chúng ta cũng không thể biết được bất cứ cái luật gì thì đều là lách nó phụ thuộc vào cái ý chí chủ quan của những chủ thể tham gia thị trường à, tất nhiên đây là một như là một lùi theo tôi nó như là một cái liều thuốc giảm đau giảm đau cho doanh nghiệp và nền kinh tế giảm đau cho những đối tượng nào thứ nhất là ngân hàng thì chúng ta biết là với cái thông tư này ngân hàng thứ nhất là doanh nghiệp không nhảy bậc nợ thì ngân hàng sẽ không phải trích lập uh, dự phòng nợ xấu theo những cái mức tương lai vì chúng ta biết ờ, nợ dưới 10 ngày là nợ chuẩn, nợ từ 10 đến 30 ngày gọi là nợ cấp 1, nợ từ 30 ngày đến 90 ngày ờ, xếp vào loại nợ cấp 2 là bắt đầu phải trích lập dự phòng 5% rồi. Nợ từ 90 ờ, ngày đến 180 ngày tức là 3 tháng đến 6 tháng là nợ cấp 3 phải trích lập 2% và nợ nhóm 4 thì là 6 tháng đến 1 năm. Nợ xấu nhóm 4 thì phải trích lập 50% và nợ xấu trên một năm là trích lập 100%. À, với cái thông tư này ra thì hoàn toàn nó gọi là delay cho cái việc nhảy bậc nợ cho ngân hàng một năm. Tức là ngân hàng và các doanh nghiệp có một năm để tái cơ cấu lại các khoản nợ cũng như có một năm để tìm cách tháo gỡ khó khăn. Đấy, cái này thì theo tôi ảnh hưởng tức thời ngắn hạn là nó là một thông tin hỗ trợ khá là tốt cho việc kết quả kinh doanh cũng như về tình trạng sức khỏe của ngân hàng. Nhưng nó có một điểm yếu chính là nó đang che xấu đi những cái mầm mống gây ung thư trong hệ thống. Tức là những khoản nợ xấu nó đã xấu rồi. Đấy, không có khả năng trả nợ. Có những doanh nghiệp là khó khăn nhất thời. Nhưng theo tôi số đó nó không quá nhiều. Mà đa phần là xấu từ cái cơ cấu nội tại của doanh nghiệp. Từ cái đường lối kinh doanh chộp giật. Cũng như là làm ăn không bài bản của doanh nghiệp. Nó dẫn đến nợ xấu và rất có thể nó sẽ để lại những hệ lụy khá là lớn trong tương lai. Đấy. <clears throat> Đây là một nghị định thì rõ ràng nếu mà các ngân hàng mà làm ăn minh bạch, áp dụng đúng chủ thể thì nó có thể là gỡ khó cho những doanh nghiệp sản xuất hoặc là những doanh nghiệp nhất thời. Nhưng rất có thể những doanh nghiệp mà cần gỡ khó thì chưa chắc đã được gỡ khó mà những doanh nghiệp không thuộc đối tượng lại có thể là được lách luật của các bên tham gia và tạo ra cục máu đông hệ lụy rất lớn cho nền kinh tế nhưng mà không còn cách nào khác bây giờ là chúng ta nền kinh tế của chúng ta đang yếu và chúng ta đang tìm mọi phương thuốc kích thích để làm sao kỳ vọng kích thích nó dậy theo tôi thì chúng ta chỉ tác động được ở phía nguồn nguồn nguồn cung thôi nhưng còn một yếu tố rất quan trọng chúng ta chưa tính đến đấy là chính là nguồn cầu vì chúng ta biết là chúng ta là một trong những công xưởng của thế giới và chúng ta sản xuất hàng là xuất đi Âu, đi Mỹ, đi khắp thế giới cơ. Khi mà nguồn cầu nó yếu đi, vì chúng ta biết trong thời điểm là hơn một năm trở lại đây thì lạm phát của các nước phương Tây, Âu, Mỹ rất là lớn và từ đó làm cho sức cầu giảm sức mua và sức cầu tiêu thụ hàng hóa nó kém đi. Cái này thì một khi mà sức cầu kém đi chúng ta có kích nguồn cung thế nào thì nó cũng chỉ là giải quyết phần ngọn thôi. Phần gốc phần gốc thì chúng ta không quyết được đấy đó là một tin tức theo tôi cái tin tức này nó đang là delay cái uh, xấu cho ngân hàng tức là những cái xấu nhất của ngân hàng hiện nay đang tạm thời được che đậy một năm nữa và theo tôi điều này chưa chắc đã là tốt cho tổng thể vĩ mô nền kinh tế bởi vì chúng ta biết là cái việc chúng ta xử lý cái ờ, kích cầu năm 2009 không khéo và hệ lụy nó gây ra giai đoạn gọi là gần như là tắc nghẽn suy thoái rất là trầm trọng kinh tế chúng ta giai đoạn 2010 2014 và nếu lần này chúng ta xử lý những cái vấn đề về trái phiếu về bất động sản về vấn đề nợ xấu doanh nghiệp mà không tốt chúng ta hoàn toàn có thể lại lặp lại cái bài học trước kia tức là lại để nợ xấu nó ở tình trạng xấu hơn Đấy, bởi vì theo tôi thì những cái giải pháp này đa phần là nó gỡ phần ngọn và dưới tài chính thì như chúng tôi hay ví von nó gọi là bơm thuốc cho nghiện với hy vọng là một ngày nào đó là nó nghiện chán rồi nó quay sang nó tỉnh ngộ và nó tự nguyện cai nghiện cái điều này thì nó nó không không được hợp lý cho lắm về ngắn hạn thì nó sẽ đỡ trích lập dự phòng uh, cho ngân hàng và ngân hàng sẽ tiếp tục có thể báo cáo được uh, lợi nhuận khả quan thứ hai là tuần qua này thì về thông tin thì chúng ta biết các ngân hàng thì cũng nhiều ngân hàng đưa ra kế hoạch kinh doanh 2023 đa phần kế hoạch kinh doanh của các ngân hàng thì vẫn có tăng trưởng nhưng mà mức tăng trưởng thấp cá biệt có một số ngân hàng thì báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 là cũng bắt đầu có những dấu hiệu là sụt giảm so với ờ, cùng kỳ năm trước và kết quả tăng trưởng thì nó không còn được ấn tượng như năm 2022 nữa. Cái điều này chúng ta biết là ngân hàng đang được che che đậy bớt một phần cái nợ xấu rất lớn nhưng mà những cái ờ, xấu của nó thì đương nhiên là đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp tổ chức thì đương nhiên là họ định ra được, họ tính được. Nên đấy là lý do một phần chúng ta biết là dù các ngân hàng vẫn báo cáo lợi nhuận rất là khả quan năm 2022 nhưng mà giá cổ phiếu ngân hàng không tăng mà quay đầu giảm điểm khá là mạnh cùng với thị trường chung. Với tôi thì cái ờ, lợi nhuận của ngân hàng hiện nay nó đang không thực chất do vậy à, chúng ta cần chờ đợi những cái báo cáo tài chính có kiểm toán, đặc biệt là báo cáo quý 2 để chúng ta biết là nguồn thu lợi nhuận từ đâu và quá trình trích lập dự phòng nó đang ở trạng thái như thế nào. Bởi vì nhiều khi là lãi thì à, lãi dự thu nhưng mà lỗ thì lỗ thật không thể biết được. Đặc biệt là hiện nay trên thế giới thì chúng ta cũng biết huyền thoại đầu tư Warren Buffett thì cũng ờ, gần như là thoái vốn rất lớn từ nhóm hệ thống ngân hàng vì ông thấy các dấu hiệu là báo động đỏ. Tất nhiên là ở Mỹ thì có nó cũng có những đặc điểm khác với Việt Nam. Nhưng mà tiệu chung lại thì chúng ta cũng có thể biết là hệ thống ngân hàng đang có những cái gặt những cái bất lợi nhất định sau cái chu kỳ tăng trưởng rất là mạnh mẽ của nền kinh tế. Vì chúng ta biết ngân hàng là đơn vị trung gian buôn tiền thôi, là người kết nối giữa người vay và người ờ, có tiền nhàn rỗi Do vậy là lợi nhuận ngân hàng của sức khỏe ngân hàng liên hệ rất mật thiết đối với sức khỏe của nền kinh tế. À, khi nền kinh tế chúng ta trong 13 năm tăng trưởng rất là mạnh mẽ từ 2009 cho đến 2022 thì đương nhiên là lợi nhuận ngân hàng tăng lên rất là mạnh. Cái này chúng ta có thể hiểu được. Tuy nhiên hiện nay thì ờ, toàn bộ nền kinh tế không riêng gì Việt Nam đâu, cả thế giới cũng thế, đang gặp những cái khó khăn nhất định và gặp ảnh hưởng rất là mạnh từ cái việc nâng lãi suất của ngân hàng trung ương thì điều này hoàn toàn nó có thể mang đến những cái rủi ro phát sinh, đặc biệt là rủi ro nợ xấu. Do vậy thì ờ, đối với thế giới thì chúng ta biết là lợi nhuận các ngân hàng cũng đã tăng trưởng chậm lại khá nhiều. Đối với Việt Nam thì tôi đang thấy nếu theo dựa trên con số báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp thì lợi nhuận của các ngân hàng chúng ta vẫn đang khá là tốt. Tuy nhiên, chúng ta lại phải hiểu một điều, tức là lợi nhuận của ngân hàng thì chính là chi phí của nền kinh tế. Nếu trong điều kiện kinh tế tốt đang đi lên thì lợi nhuận dân hàng cao chúng ta có thể hiểu được nhưng nếu trong điều kiện mà nền kinh tế của chúng ta đặc biệt là thể hiện rõ sự giảm tốc có thể gọi chúng ta bước vào suy thoái nhưng mà chúng ta vẫn tăng trưởng bởi vì chúng ta là tăng trưởng thấp đi so với cùng kỳ năm trước thôi đấy rất nhiều tổ chức kinh tế đã nhận định là Việt Nam năm nay chỉ tăng trưởng ở mức là 4,5 đến 5% thôi chứ sẽ không đạt được con số 6 đến 6,5% như Quốc hội giao cho chính phủ đâu cũng như nó cách rất là xa con số 8% của năm 2022. Nên trong điều kiện nền kinh tế suy giảm mà lợi nhuận ngân hàng vẫn tiếp tục tăng trưởng thì tôi nghĩ là điều này đang cho thấy là cái chi phí đi vay đang rất là cao và hệ thống ngân hàng đang hút cạn nguồn sinh lực của các doanh nghiệp. Điều này thì hoàn toàn nó sẽ liên đới tức là các ngân hàng được lợi trước mắt nhưng nó sẽ hệ lụy rất lớn về sau tức là nợ xấu cũng như khi các ngân hàng mà không có khả năng sản xuất kinh doanh có lãi và không có khả năng trả nợ thì nó sẽ tắt ngược lại ngân hàng thôi thì nếu mà xét về bức tranh ngắn hạn thì chúng ta thấy với việc ngân hàng báo cáo lợi nhuận rồi thì ờ, với cái ờ, động thái của chính phủ của ngân hàng nhà nước là đang dự thảo là cơ cấu lại nhóm nợ thì nó là hỗ trợ cho thị trường về mặt tâm lý ngắn hạn về mặt con số nhưng nếu về mặt dài hạn hơn tầm nhìn năm thì tôi nghĩ đây nó chính lại là một liều thuốc không được hợp lý cho lắm và nó hoàn toàn có thể gây ra hệ lụy à, lớn hơn cho nền kinh tế khi mà những cái xấu mà chúng ta tiếp tục che đậy và không trị bệnh dứt điểm. Tuần qua thì uh, chúng ta cũng có thể hiểu được là thị trường đã bắt đầu uh, tiếp tục là dòng tiền tiếp tục có xu hướng là đầu cơ xoay vòng sau một tuần trước ờ, dòng tiền tìm đến nhóm những cổ phiếu ờ, nóng đặc biệt là nhóm bất động sản thì tuần này dòng tiền lại có xu hướng là tìm đến nhóm cổ phiếu chứng khoán mặc dù kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán thì ờ, cài số lùi rất là sâu đấy chúng ta nhìn thấy đấy đa phần các công ty chứng khoán cài số lùi tối thiểu cũng 30% đa phần ở mức là 5 60% và có cá biệt có một số công ty chứng khoán là cài số lùi đến 7 80% nhưng mà giá công ty chứng khoán thì vẫn tăng rất là mạnh Đặc biệt là có những cổ phiếu à, ví dụ như cổ phiếu của chứng khoán à, ngân hàng phát triển thì tăng rất là mạnh, tăng gần gấp đôi, à tăng gần gấp 3 so với đáy. Đây, chúng ta có thể nhìn lại. BSI gần gấp 3 so với đáy tháng 11 và cũng tăng trở lại một mức khá là cao so với khi lập đỉnh. Có những thời điểm trong phiên đã đạt đến mức 31.000, rất là cao mặc dù tình hình kinh doanh thì không có gì là nổi bật cả Đấy, chúng ta biết điều này đang cho thấy là dòng tiền đang thiếu ý tưởng và đang là chạy vòng quanh giữa những nhóm ngành mà hết chỗ chơi thì là cứ chạy vòng quanh thôi chứ không có một cái ý tưởng nào tức là hoàn toàn là không có ý tưởng mới bởi vì là không có một nhóm ngành nào hoàn toàn là ờ, được lợi và sáng sủa trong điều kiện hiện nay nên hoàn toàn dòng tiền mang tính đầu cơ nhất thời với cái dòng tiền đầu cơ nhất thời như này thì cá nhân tôi đánh giá là nó khá là rủi ro đặc biệt đối với những cổ phiếu nào tăng nhiều rồi ví dụ như nhóm chứng khoán chẳng hạn các bạn có thể nhìn đa phần các công ty đều tăng là gấp đôi thậm chí gấp 3 so với uh, mức đáy của tháng 11 thì đây là một trong những điểm rất là rủi ro cho nhà đầu tư nếu đu bám lướt sóng quý vị hãy hết sức cẩn thận đối với các cổ phiếu tăng nóng cổ phiếu tăng trên gấp đôi từ đáy tháng 11 thì các bạn hết sức cẩn thận nhé bởi vì trong điều kiện kinh tế nó có thể gọi là khó khăn mà cổ phiếu tăng quá mạnh thì đương nhiên nó sẽ gặp phải điều chỉnh nếu nó có muốn tăng nữa nó cần phải tích lũy tại những miền giá hợp lý hơn rất nhiều bởi vì kết quả kinh doanh quý 1 thì đã giảm tốc rồi ờ, rất nhiều nhà đầu tư thì hy vọng là quý 1 sẽ nhanh qua và từ quý 2 sáng sủa nhưng theo tôi thì bây giờ ngay cả bản thân cái ờ, chính phủ chúng ta cũng chưa cả biết chính xác là cần làm thế nào để vực dậy nền kinh tế nên chúng ta đang kê tức là dùng bất cứ cái liều thuốc nào có thể mà chưa có một liều thuốc nào chủ định hiệu quả thì chúng ta chưa thể hy vọng là thị trường của chúng ta có thể đạt được ờ, cái mốc phù hợp tức là có thể có đấy rồi rất nhiều bạn thì ờ, ngay không chỉ các nhà đầu tư đâu ngay cả các ờ, chuyên gia của công ty chứng khoán thôi tôi thấy nhận định không biết là vô tình hay cố ý Đấy, không biết là vô tình hay cố ý nhưng mà nhận định một cách rất là ngây thơ nền kinh tế ờ, chạm đáy thì trường chứng khoán chạm đáy chuẩn bị vào áp chen nọ kia theo tôi thì điều này nó khá là ngây thơ nó không phù hợp bởi vì tương lai phía trước là chúng ta còn khá là mù mịt nếu mà các bạn trải qua cái giai đoạn 2010 2014 chúng ta biết chúng ta còn 5 năm thị trường đi sideways sideways không áp không down gì hết khi kinh tế chạm đáy chứ không phải là thị trường chạm đáy cái là đi lên phăm phăm phăm phăm đâu. Đây chúng ta nhìn thấy đây. Trong suốt cái giai đoạn này kinh tế của chúng ta này, thị trường của chúng ta cứ đi trong vùng 400 lên. Đầu tiên là sideways down từ năm 2010 cho đến 2012 là trong biên độ là 550 xuống đến 380. Ờ, Sau đó thì chúng ta bước vào một giai đoạn là sideways up cũng rất là dài chứ không phải là vào uptrend đâu các bạn à, mới vào thị trường có lẽ các bạn đang quá mơ mộng thôi đây sau đó chúng ta lại tiếp tục từ 2012 cho đến 2016 chúng ta đi trong vùng sideways up chỉ biên độ chỉ có là à, ờ, 460 cho đến ờ, rưỡi thôi không không có uptrend thần thánh đâu ờ, chúng ta biết là suốt giai đoạn này chúng ta trải qua 6 năm mà gần như chúng ta đi trong biên độ sideways biên độ rất là hẹp không có Ờ, các bạn quên cái giai đoạn 2017, 2018 hoặc là 2020, 2022 đi. Cái giai đoạn uptrend thần thánh này có lẽ sẽ lặp lại nhưng phải 7 đến 10 năm nữa, thậm chí có thể lâu hơn chứ không phải một sớm một chiều đâu. Cái quá trình đầu tư uh, kiếm tiền nhanh không có đâu. Uh, ăn bằng lần, nói chung là các bạn quên thời kỳ đấy đi. Theo tôi ít nhất thị trường sẽ cần phải trải qua những đợt thanh lọc. Chưa kể nhé, là thị trường thế giới hiện nay vẫn đang ở trên đỉnh Đấy, khi thế giới ở trên đỉnh thì ở trên đỉnh mãi không lên được thì phải xuống thôi. Mà khi thế giới xuống chắc chắn chúng ta bị ảnh hưởng. Không xuống nhiều, xuống ít, không có chuyện chúng ta đi ngược lại được chen đâu. Đấy, nên thời điểm hiện nay thì các bạn hết sức lưu ý theo tôi là nó có khá nhiều cái yếu tố là dòng đường đầu thì dòng tiền tổ chức thì đang hoạt động gần như là nằm im rồi. Dòng tiền ờ, nhà đầu tư cá nhân thì đang thiếu ý tưởng, không tìm thấy một điểm tựa nào hết nên chạy vòng quanh nên như vậy các bạn hết sức mua hết sức tránh T cộng đặc biệt là có lẽ các bạn nên đợi ờ, báo cáo tài chính doanh nghiệp quý 1 ra sau đó thì lựa chọn những doanh nghiệp mà tăng trưởng tốt cũng như định giá hợp lý và đã tích lũy tốt rồi bởi vì theo tôi sau khi báo cáo tài chính doanh nghiệp ra những người theo trường phái cơ bản và đầu tư ờ, các quý đầu tư cũng vậy lúc đó họ mới bắt đầu phân tích tính toán để dự kiến là quý 2 như nào rồi kết quả kinh doanh nó còn xấu hơn được thì xấu đến mức nào và từ đó họ mới định giá ra cái ờ, miền giá hợp lý để vào thì có lẽ là từ tháng 5 trở đi theo tôi sau đợt nghỉ lễ dòng tiền sẽ bắt đầu phân hóa và những doanh nghiệp nào có kết quả kinh doanh khả quan hoặc là tương lai quý 1 quý à quý 2 quý 3 sẽ khả quan lên thì đấy sẽ là những doanh nghiệp có sự lựa chọn của dòng tiền. Còn từ giờ lúc đó thì có lẽ là thị trường của chúng ta còn một tuần cuối cùng giao dịch thì nhiều khả năng thị trường của chúng ta sẽ giao dịch theo xu hướng là đi sideways biên độ hẹp là chính thôi ờ, chứ có lẽ cũng sẽ không có dòng tiền tìm đến một địa chỉ cụ thể nào đó đó là về thông tin trong nước còn đối với thông tin quốc tế thì sao đối với quốc tế tuần qua chúng ta cũng có một số điểm khá là đáng chú ý đấy một điểm rất đáng chú ý đối với hệ thống tài chính ngân hàng thì chúng ta biết đấy huyền thoại đầu ờ, tư huyền thoại sống hiện nay à, thì một tượng đài của phú quân Warren Buffett thì có bán đi cái danh mục rất là lớn, ờ, danh mục ờ, cổ phiếu ngân hàng, trong đó có rất nhiều ngân hàng sừng sỏ và cái uh, danh mục giữ lại hiện nay thì chủ yếu là vẫn Bank America, còn lại các ngân hàng khác thì bán gần hết rồi và giảm tỷ trọng danh mục đầu tư từ 65 tỷ xuống chỉ còn là chưa đến 40 tỷ thôi. Rất là tức là không cảm thấy khá nhiều điểm bất ổn đây cũng là một cái yếu tố các bạn hết sức tham khảo à, bởi vì cái này nó là những cái bất ổn chung mỗi nơi nó sẽ có những cái bất ổn một kiểu nhưng mà đã cùng trong hệ thống ngân hàng thì chắc chắn là nó đều có những cái bất ổn riêng à, khi nào mà nó lộ ra thì có lẽ nó đã quá chậm để cho chúng ta xử lý đối với thế giới thì à, thị trường mỹ thì à, trái phiếu cũng à, đưa ra những cái tín hiệu cảnh báo là nguy cơ rất là lớn. Trái phiếu chính phủ Mỹ nhé. Thì chúng ta biết là những cái vấn đề ờ, chúng ta cần quan tâm. Ngoài cái việc ờ, trái phiếu chính phủ thì cái ờ, trần nợ của Mỹ chúng ta biết là hạn cuối vào giữa tháng 6 thì đến nay cũng chưa giờ sắp hết tháng 4 rồi cũng chưa đạt được tiếng nói chung. À, thời gian tới thị trường sẽ bị chi phối đặc biệt là tháng 5 và đầu tháng 6 sẽ bị chi phối khá là nhiều bởi cái trần nợ công và cái đàm phán trần nợ này. À, có khá nhiều tín hiệu cũng đã chỉ ra dấu hiệu là nền kinh tế ờ, đã bắt đầu suy thoái rồi và nhiều khả năng sẽ rơi vào những đợt uh, tiếp tục là khó khăn. Chúng ta biết cái đây là chỉ số PMI sản xuất của Mỹ tại những đợt mà chỉ số PMI xuống đến 46 thì sau đó nền kinh tế Mỹ đều rơi vào những đợt suy thoái khá là mạnh trong vòng ờ, hơn 70 năm trở lại đây. Đây cũng là một tín hiệu rất là đáng chú ý nhé. Cái đơn đặt hàng hóa mới cũng vậy. Mỗi khi cái ờ, đơn đặt hàng hóa mới mà suy giảm sâu ở dưới 10% thì sau đó nó đều kéo theo những đợt suy thoái. Nói chung là có khá nhiều cái chỉ báo, chỉ báo là nền kinh tế sẽ xấu và sẽ bước suy thoái như hiện nay tôi thấy là giới đầu tư đang hoàn toàn phớt lờ toàn bộ. Tức là giới đầu tư hiện nay theo tôi là đang ở trạng thái là quá là lạc quan hay nếu theo một uh, cuốn sách uh, về kinh điển về chứng khoán nếu các bạn đọc cuốn lạc quan tếu thì chúng ta sẽ biết là có những điểm nó đã hiện ra và báo trước kết quả nhưng mà nhà đầu tư hoàn toàn phớt lờ và không nghĩ nó sẽ xảy ra đến khi nhà đầu tư bừng tỉnh xảy ra thì ồ ạt tháo chạy và nó gây ra đợt hoảng loạn uh, quá mức cần thiết cái điều này thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta cũng đã từng chứng kiến rồi à, cuối năm 2021 à, đầu 2022 khi đó thì động lực tăng trưởng của nền kinh tế hết. À, các mã cổ phiếu blue chip thì đá ra những cái tín hiệu tạo đỉnh. Nhưng mà dòng tiền đầu cơ tham lam tìm đến nhóm các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và các cổ phiếu có tính đầu cơ cao. À, doanh nghiệp thì không làm ăn gì cả hoặc là có thể nói là tìm đến những cổ phiếu rác đẩy lên những cái sóng vô tiền khoáng hậu. Nhà đầu tư lúc đó hoàn toàn lạc quan chỉ cần là đầu tư không cần quan tâm doanh nghiệp chỉ cần ba chữ cãi thôi và kết quả cuối cùng thì chúng ta trải qua một đợt điều chỉnh rất là thảm khốc từ tháng 4 cho đến tháng 11. Trong đó đặc biệt là cái giai đoạn tháng 9 đến tháng 11. Lúc nhà đầu tư lúc đó là nhận ra thực tế nó phú phàng, ào ạt chạy, bán không cần nhìn là doanh nghiệp gì cả. luôn chúng ta biết là thị trường chúng ta rơi gần như là thẳng cánh co bay. Từ cái mức là 1.300 điểm rơi xuống đến 870 điểm. Khá nhiều cổ phiếu lúc đó không chỉ là chia đôi, chia ba đã xuất hiện những cổ phiếu chia 9, chia 10 rất là nhanh chỉ trong vòng 4 năm tháng. Tức là khi nhà đầu tư quá lạc quan và vì chúng ta biết bản chất của thị trường chứng khoán là sức khỏe của doanh nghiệp và bản chất định giá một cổ phiếu thì nó dựa trên kết quả làm ăn và lợi nhuận của doanh nghiệp chứ không phải dựa trên danh tiếng hay PA hay là đồn đoán đội này đánh đội kia đánh đấy tất cả đều là những cái nó nó nó không bền vững về lâu dài Hiện nay tôi cũng thấy tôi khá là ngạc nhiên luôn. Ngay cả lợi nhuận doanh nghiệp toàn cầu chúng ta nhìn thấy lợi nhuận doanh nghiệp thì giảm rất là khá là mạnh. Nhưng mà thị trường vẫn lập đỉnh. Đặc biệt là các nước như là Mỹ hoặc châu Âu tôi vẫn thấy thị trường chứng khoán. Việt Nam thì lại lại còn là tôi thấy là hợp lý hơn. Tức là hiện nay chúng ta đang ở mức định giá nó hợp lý hơn các thị trường bên ngoài rất là nhiều. Cái thứ hai là chúng ta đã phản ánh lại cái mức độ xấu của kinh tế vĩ mô chúng ta thị trường chúng ta đã giảm từ 1.500 điểm xuống đâu đó trên 1.000 điểm ờ, cũng giảm 3% so với đỉnh chứ còn các thị trường Âu và Mỹ đặc biệt thị trường châu Âu lạm phát thì rất là cao toàn 90% lãi suất cũng đưa mức mức rất cao 3,5 đến 4% Đấy, ờ, tất đều là những mức cao nhất trong lịch sử tức là chi phí vốn đầu vào cao nhất trong lịch sử lạm phát cao nhất trong lịch sử 40 năm trở lại đây nhưng chứng khoán này tiếp tục lập đỉnh hoặc là đo đỉnh nghe nó rất là vô lý khi những cái gì vô lý kéo ra trong một thời gian dài thì sau đó khi nó điều chỉnh nó sẽ càng mạnh đấy có khá nhiều cái tín hiệu đều đưa ra là chỉ ra những cái dấu hiệu cho thấy là nền kinh tế có thể bước vào suy thoái trong thời gian ờ, tương lai gần. Tuy nhiên hiện nay tôi đang thấy là thị trường đang phớt lờ toàn bộ cái dấu hiệu này. Cái điều này nó cũng đang cho chúng ta một cái yếu tố. khá nhân tôi thì thấy nó khá là bất an tức là gần như chúng ta biết trước là nền kinh tế sẽ suy thoái thị trường chứng khoán sẽ phải trải qua đợt điều chỉnh khá là mạnh gần như một quả bom hẹn giờ nhưng chúng ta chưa biết là nó hẹn giờ bao lâu và thời điểm nào nó kích hoạt ngòi nổ cái này nó khá là đầu tư khá là cảm thấy không ổn các bạn có thể xem có thể đọc rất là kỹ nó có 12 dấu hiệu tôi thấy là có khá nhiều bài viết của các chuyên gia à, nhận định ờ, độc lập á, khá là ổn khá là tốt đấy nhưng mà mà hiện nay giới đầu tư tôi nghĩ là đang quá là lạc quan bởi vì sau giai đoạn ờ, Covid 2020 phép bơm tiền ảo ạt và nhà đầu tư cứ nghĩ là bây giờ mọi thứ đã có phép lo thế là nên cứ yên tâm đầu tư Đấy. À, ngay cả chủ tịch của JP Morgan thì uh, Jane Raymond thì cũng ờ, đưa ra những cảnh báo là khá là xấu cho nền kinh tế Mỹ cũng như là đưa ra những cái nhận định là nền kinh tế hoàn toàn sẽ gặp khó khăn đặc biệt là cái giá trị vay nợ của nền kinh tế hiện nay nó rất là lớn với việc Fed tăng lãi suất từ 0 lên 5% thì nó sẽ là tăng cái chi phí đầu vào rất là lớn và cái gánh nặng nợ nần về trả lãi của các doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế rất là lớn và nền kinh tế có thể không kham được phải trải qua một đợt rũ bỏ để cân bằng lại cái này tôi cũng hoàn toàn đồng ý thôi tôi cũng rất là đồng ý với quan điểm này và đặc biệt tôi theo dõi trong hai cái chu kỳ suy thoái gần nhất và giai đoạn 2000 2002 cũng như giai đoạn là 2007 2008 thì tôi thấy là mỗi cái lần mà Fed nâng lãi suất trên 5% và giữ ở trên này quá 6 tháng thì sau đó Mỹ đều trải qua một đợt suy thoái kinh tế khá là mạnh. Và lần này có lẽ không ngoại lệ, có cái mức độ suy thoái của nó lớn hay bé thì chúng ta chưa thể biết được. Đó là về những cái tin tức vĩ mô trong tuần qua và chúng ta điểm lại thôi. Về tin tức kinh tế của Mỹ thì tuần qua chúng ta của Mỹ thì ờ, ngày thứ hai chúng ta không có tin ngày thứ ba ngày thứ ba chúng ta có thông tin CPI của Canada tăng khá là mạnh và hiện nay vẫn đang đứng ở mức là 4,6% theo năm CPI của Anh vào ngày thứ tư thì vẫn rất là cao và cao vượt kỳ vọng luôn CPI của Anh chúng ta biết là cùng kỳ tháng trước là 10,4 hiện nay vẫn 10,1 ở mức rất là cao à, cao hơn rất nhiều so với mức dự đoán chuyên gia xuống 9,8 thực ra kể cả xuống 9,8 thì nó vẫn là rất cao Ừ, anh đang là một trong những nước có cái CP rất là rất là cao ngất ngưỡng trong nhóm các nước phát triển G7. Đối Mỹ tuần qua thì các thông tin về kinh tế nó cũng không được tốt lắm. Số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua cũng tăng lên, à, tăng nhẹ 5.000 à, đơn. Cái à, doanh số bán nhà đã qua sử dụng thì lại giảm giảm mạnh hơn dự kiến các nước châu Âu thì cái ờ, chỉ số PMI sản xuất sơ bộ thì là giảm nhưng chỉ số PMI dịch vụ thì lại tăng điều này cho thấy là khối ờ, sản xuất thì đang ờ, thu hẹp sản xuất nhưng khối dịch vụ tiêu dùng thì lại đang gia tăng điều này đồng nghĩa với việc là lạm phát sẽ còn tiếp tục cao khi mà cái sức tiêu sức tiêu dùng của người dân thì vẫn tiếp tục tăng. Đây chúng ta nhìn này, hầu hết các nước châu Âu này. PMI về khối sản xuất thì suy, suy giảm, nó cho thấy là đang có sự thu hẹp ờ, về khối sản xuất, nhưng về dịch vụ tiêu dùng thì lại tiếp tục tăng, tăng lên khá là mạnh. Điều này cho thấy là lạm phát sẽ vẫn tiếp tục cố kết ở trên cao trong một thời gian dài. Đối với Mỹ thì PMI sản xuất à, sơ bộ thì có dấu hiệu là tăng trở lại tức là mở rộng tức là lên, tăng lên được mức 50,4 còn PMI dịch vụ thì cũng tiếp tục tăng tăng lên 50,3 nhưng chúng ta lưu ý đây là PMI sơ bộ nhé khảo sát bởi uh, tạp chí SP uh, ờ, khi khảo sát uh, đối với uh, người mua hàng nhé chứ không phải là con số PMI chính thức được công bố bởi Bộ Lao động Mỹ Chúng ta biết con số PMI chính thức thì sẽ được công bố trong tuần đầu tiên của tháng nhé. Nhưng đây cũng là những cái tín hiệu nó cho thấy là nền kinh tế Mỹ à, tiếp tục phục hồi. Và nếu nền kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi thì chả có lý do gì Fed phải thay đổi quan điểm cả. Việc của Fed sẽ là nhiều khả năng vào đêm mùng uh, à, 2 dạng sáng ngày mùng 3 Fed họp và tiếp tục tăng lãi suất 0.25 và sau khi tăng ở đó thì sẽ dừng ở đó thôi. Cái điều uh, Fed tăng thì gần như nó là mặc định và giới đầu tư theo tôi câu chuyện của Fed đến thời điểm này có lẽ là chúng ta tạm kết thúc được rồi. Bây giờ vấn đề chúng ta quan tâm chính là những ảnh hưởng uh, của sau đợt tăng lãi suất của Fed đến nền kinh tế và ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp như thế nào. Đấy mới là yếu tố chúng ta cần quan tâm. Mà muốn biết nó ảnh hưởng đến nền kinh tế như nào, lợi nhuận doanh nghiệp như nào thì chúng ta cần nhìn cái lạm phát này, cần nhìn tăng trưởng quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 của Mỹ này, rồi cần nhìn cái kết quả báo cáo tài chính doanh nghiệp Ờ, của các doanh nghiệp này thì cái đó nó sẽ thiết thực hơn. Đối với tuần tới về thông tin kinh tế ngày thứ hai thì uh, châu Á Bank Holiday ngày thứ ba thì uh, Mỹ thì có niềm tin tiêu dùng không không quá quan trọng theo tôi là tuần này quan trọng sẽ rơi vào ngày thứ tư GDP sơ bộ Đấy, GDP công bố lần đầu, GDP sơ bộ. Dự kiến GDP của Mỹ quý 1 sẽ tăng trưởng 2%. Chúng ta hết sức lưu ý với con số 2% này nhé. Bởi vì chúng ta biết là trong biên bản của họp trước đó ở Fed thì dự kiến năm nay kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 0,4%. Nếu GDP quý 1 mà tăng trưởng 2%, thậm chí hơn 2%, thì điều này đồng nghĩa việc là các quý sau của Mỹ sẽ suy giảm khá là mạnh. Đấy, và gần như là nó sẽ xác nhận là Fed cũng xác nhận là kinh tế Mỹ sẽ suy thoái trong những quý tới. GDP của Canada này, chỉ số PCE Index của Fed này. Dự kiến thì PCE Index chỉ số lạm phát theo dõi của Fed vẫn tăng 0,3% so với cùng kỳ tháng trước và vẫn đứng ở mức cao. Có thể nói là tuần tới thì không có quá nhiều thông tin quan trọng được công bố và theo tôi có lẽ tâm điểm bây giờ sẽ là kết quả kinh doanh báo cáo tài chính doanh nghiệp quý 1 cũng như là dựa báo cáo tài chính doanh nghiệp quý 1 để các ờ, chuyên gia cũng như các quý đầu tư sẽ phân tích cái tình hình sức khỏe của các doanh nghiệp từ đó đưa ra những cái định giá hợp lý đối với cổ phiếu đó là xét trên yếu tố thông tin nhé còn ờ, đối với ờ, kỹ thuật thì hiện nay chúng ta có thể nhìn thấy là chỉ số chứng khoán Mỹ Dow Jones tuần qua thì khi nó test test lại mức 34.100 thì nó có điều chỉnh nhẹ xuống 338. Thực ra nó vẫn đang đứng loanh quanh ở đây. Theo tôi thì ờ, có lẽ nó sẽ tiếp diễn đi ngang sideways ở đây thôi. Khi nào nó break out qua cái chen này thì chúng ta phân tích tiếp. Còn nếu không thì chúng ta đang nhìn thấy nó trong một cái xu hướng là sideways thôi. Chưa có nhiều cái tín hiệu. Đấy, tiếp tục chủ yếu là trong cái xu hướng sideways. Chưa chưa có nhiều cái tín hiệu bứt phá cả giá đã đứng rất lâu ở vùng 33 34 nghìn vẫn đứng trên MA 200 này thì chúng ta vẫn còn có những tín hiệu uh, có thể lạc quan. Tuy nhiên theo tôi với cái sức khỏe của nền kinh tế Mỹ không được tốt lắm, uh, lạm phát còn cao, uh, tăng trưởng thấp, uh, lợi nhuận các doanh nghiệp sụt giảm. Nếu mà chứng khoán Mỹ tiếp tục đi lên thì nó hoàn toàn có thể là một cái bẫy tăng giá mà chúng ta hết sức lưu ý. À, đối với chứng khoán châu Âu thì cũng ờ, tương tự chứng khoán Mỹ nhưng nó còn lạc hơn quan hơn cả chứng khoán Mỹ cơ. Mặc dù chúng ta biết nền kinh tế châu Âu trong vòng một năm trở lại đây nó rất là khó khăn. Đây chúng ta có thể nhìn ví dụ như ờ, Đức chẳng hạn. Chứng khoán Đức thì vẫn đang loay hoay ở đỉnh cơ. Rất là hay luôn. Tôi không hiểu bằng cách nào đó với nền kinh tế khó khăn. À, lạm phát thì cao mà chứng khoán vẫn đang loay hoay ở đỉnh. Rất là hay luôn. Nên điều này nó đang là một cái dấu hiệu mà nó không được tốt lắm. Nó cho chúng ta những cái tín hiệu không được tốt lắm. Và chúng ta hết sức cẩn thận với cái bẫy tăng giá hiện nay Đó, của chứng khoán châu Âu, trong đó chứng khoán Đức. Nếu lập đỉnh trong điều kiện mà kinh tế đang phát triển tốt, lạm phát được khống chế vì chúng ta biết trước đó lạm phát của Mỹ và châu Âu thường xuyên đứng ở mức 1 đến 2% thôi. Bây giờ lạm phát toàn 8 đến 10% rất là cao, đặc biệt là châu Âu vẫn đang đứng rất là cao. Lạm phát châu Âu vẫn 8%, lạm phát của Anh vẫn 10% và chứng khoán lập đỉnh. À, trong khi mặt bằng lãi suất đã tăng rất là mạnh. Châu Âu tăng từ mức âm 0,25 lên hiện nay là 3.5, còn Anh thì cũng từ mức là 0 lên mức hiện nay thì đang là 4% mà chứng khoán thì đó. Các bạn có thể nhìn đại diện của châu Âu là Đức đó, Rất là cao đúng không? hoặc là như Pháp Pháp đây chứng khoán đứng mất rất, rất, rất là cao đang, đang lập đỉnh rất là ảo diệu luôn tôi không hiểu ờ, lên bằng niềm tin Pháp chúng ta biết đấy ờ, gần đây toàn biểu tình biểu tiếc các kiểu thôi khá là loạn náo loạn nhưng chứng khoán thì cứ lập đỉnh gần như là hiện nay là thị trường tài chính với nền kinh tế nó không liên quan gì đến nhau ạ tôi thấy nó có một cái điểm gì đó lên nó khá là bất thường và chúng ta hết sức cẩn thận à, vì chúng ta điều chỉnh rồi nhưng mà thế giới chưa điều chỉnh nếu thế giới xảy ra một đợt sụt giảm mạnh thì rõ ràng chúng ta cũng rất là khó tránh khỏi hoặc là như chứng khoán Anh đây nó rất là bất thường luôn kinh tế thì khá là xấu lạm phát thì cao rất là kỷ lục 10% lãi suất thì đưa mức rất là cao 4% so với trước đó 0% nhưng chứng khoán thì tiếp tục lập đỉnh tôi cũng rất là khó hiểu nếu xét các nước ờ, phát triển thì có lẽ chứng khoán Mỹ vẫn đang lịch sự hơn một chút tức là chứng khoán Mỹ thì vẫn cách đỉnh khoảng 8% chứ còn các ông Âu này thì nghe có vẻ khá là ảo luôn kinh tế thì xấu sức khỏe doanh nghiệp thì kém xã hội thì khá là rối ren biểu tình biểu tiếc các kiểu nhưng mà chứng khoán thì cứ lập đỉnh tôi đang nhìn thấy bức tranh kiểu như là không không được hợp lý cho lắm đấy và nó tiềm ẩn nguy cơ rủi ro xảy ra một đợt điều chỉnh có lẽ nó đang là một đợt uh, kéo cố tức là ừ, tín hiệu uh, phân rõ ràng là phân kỳ âm giữa cái ờ, thị trường chứng khoán và nền kinh tế thực nhé nền kinh tế thực thì xấu đi xuống nhưng mà thị trường chứng khoán tiếp tục đi lên nó đang tạo ra một đợt phân kỳ âm khá là lớn một đợt kỳ âm ừ, tiềm ẩn rủi ro rất là lớn do vậy khi các bạn đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng nhớ ngó một mắt sang thị trường chứng khoán thế giới nhé khi nào mà nó xảy ra điều bất thường ờ, thì chúng ta phải té ngay nhé cẩn thận đó đối với thế giới thế giới thì hiện nay Mỹ đang đi sideways rồi còn đối với Việt Nam thì sao Việt Nam nhá với các tín hiệu ngắn hạn nhá thì dòng tiền thì đang đi xuống nó phù hợp với giá đi xuống nó không quá bất ngờ hiện nay vn index theo tôi tuần tới vn index nhiều khả năng sẽ test đến cạnh dưới của kênh giá thôi đâu đó vào vùng 1025 ờ, 1030 nhiều khả năng tại đây thì sẽ xảy ra đảo chiều nhẹ trong trường hợp hướng lên thì thị trường sẽ bị chặn trên bởi vùng 1058 ờ, nhiều khả năng tuần tới thị trường chỉ đi trong biên độ khoảng 25-30 điểm thôi ờ, tiếp tục là sideways sideways down, sideways nhẹ. Các tín hiệu kỹ thuật thì đang cho tín hiệu uh, xấu. MACD là cắt đường tín hiệu đang tiến về giờ không và hoàn toàn có thể xuống dưới không. Nếu nó mà không được chứng lại, giữ lại mà nó tiến sâu xuống dưới không thì hoàn toàn là cái việc bờ, nó đồng nghĩa với việc là chỉ số viên index có thể break out 1025 này thì lúc đó break out kênh giá nó có thể bước một xịp xuống mạnh hơn. Ờ, RSI cũng cho chỉ số khá tiêu cực. Hiện nay thì ờ, đứng ở mức là 39 đã cho vào cái pha giảm giá rồi. Chúng ta biết khi RSI đứng quanh 50 thì nó ở cái pha là sideways. Đa phần khi thị trường sideways RSI sẽ đứng ở mức 40 60. Hiện nay nó đã bắt đầu xuống đến cận dưới là phá 40 về 39 rồi. Nếu tiếp tục giảm hơn nữa, tức là thị trường mà không có động lực ờ, đỡ giá của tổ chức thì nó thể cho tín hiệu tiêu cực. Mà trong trường hợp xấu nhất của tín hiệu tiêu cực là thị trường có thể phá 1025. Nếu mà phá đây thì các bạn hết sức cẩn thận. Còn nếu thị trường không phá thì hoàn toàn thị trường có thể lại sau pha điều chỉnh trước lễ thì nó lại có thể bước vào quá trình sideways up. Lại vào một nhịp lên sau lễ. Cái này thì nó phụ thuộc rất lớn vào tuần tới thị trường có bị chốt lời mạnh hay không. Nếu thị trường không bị chốt lời mạnh và giữ được mốc 1025 thì tôi nghĩ sau lễ thị trường nếu không có thông tin bất thường thị trường lại hoàn toàn có thể đảo chiều và đi lên nhẹ. Do vậy ở thời điểm hiện nay thì tôi vẫn duy trì quan điểm như những tuần trước đó. Thị trường sẽ phân hóa, dòng tiền sẽ tìm đến những cổ phiếu có câu chuyện riêng và hoặc là những cổ phiếu được kỳ vọng sẽ triển vọng tốt hơn trong quý 2 và quý 3 chứ quý 1 theo tôi sẽ không có nhiều điểm sáng trên thị trường. Do vậy, ở thời điểm hiện nay quý vị vẫn hết sức thận trọng. Theo tôi thì nếu quý vị cầm hàng thì nên ở mức là 20 30% là hàng, còn 7 80% vẫn là cầm tiền mặt. Còn bạn nào mà theo trường phái an toàn, à, ít đánh đấm, không thích tới cộng thì có lẽ các bạn tiếp tục à, bước vào kỳ nghỉ thôi. Các bạn nghỉ đến khi nào thị trường nó có những cái đợt uh, xu thế rõ ràng hơn thì chúng ta tính sau. Đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 24 cho đến 28 tháng 4 năm 2023. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công và có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.